Sự vóc Bao vì người ấy cũng không xấu Tớ là người yêu khó Thế xứng đáng yêu không Anh biết rằng anh sai Nhưng không bao giờ ta thấy ngờ đến ngày ta chia tay Xin lỗi anh không giữ lời hứa Không một ai được phép thương là người con gái ấy Dù sao điều anh muốn biết Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết Phải ngăn Cause say lawyer cho nhau Những nỗi lòng cả lại tạo ra yêu vết xưa như một lần cay ba anh dần dần nhận ra ta không còn gần nhau yêu nhau như lúc ngày xưa không còn yêu anh nữa mọi mối tình yêu nên chia tay để cùng mai tôi sẽ anh trở về dần anh mới biết anh hoa vào tờ đến ngày là một người cùng anh nữa rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế lòng xin lỗi niềm vui em hãy đem theo cứ coi nỗi buồn lại thế anh mang